nhưng mà bây giờ thì tất cả mọi thứ con đều có hết nhà con cũng có vợ con cũng có xe con cũng có tài chính con rất ờ, bây giờ nói chung là cũng đủ sống nhưng mà cái điều mà con mong muốn nhất là ba với mẹ về ở chung với nhau đó là điều con mong muốn nhất hồi giờ con làm việc xã hội nhiều lắm mà ai con cũng ôm hết á nhưng mà mẹ con chưa ôm lần nào hết rồi hôm trước bị bệnh vậy nay khỏe chưa dạ em phỉ phỉ hàng ngày gì chứ em làm nặng không được ừ. dạ cô bị gì vậy cô dạ ừ, cô mổ đó mổ ờ, phụ nữ đó ừ. mổ xong là nó ráo loạn trên cái đầu anh con dâu nó có làm gì cho mình buồn không nó chỉ nói một hai tiếng cọc cằn vậy thôi vậy à. thôi đó hả dạ chứ không có gì là cho mình buồn đúng không dạ chưa làm cho gì buồn chứ mình sau này thì mình không biết cũng là chưa làm chưa chứ, có gì hết chứ sau này mình không biết được <laughs> thật ra thì con dâu cũng mới có làm dâu 3 tháng dạ. mà chủ yếu phục vụ bên chồng của mình dạ. Nó phục vụ cho mình nữa nhưng nó thương nó yêu nó qua nó thăm mà nó phụ một chút thôi dạ. đúng không ừ. tôi thấy thương mà mẹ chồng này quá rồi con dâu à, bây giờ mình trở về đây đi dạ mà cháu mới về làm dâu 3 tháng mà cháu lo phía bên chồng là mờ mờ là cháu dạy cháu nấu ăn rồi ừ. dạ ờ, thấy cũng tợ. mỗi lần con nấu ăn cho cha chồng như thế đó thì thực ra con càng nghĩ con càng thương mẹ chồng hơn đúng không thấy thương quá à. bên đây có gia đình có con cái con trai con dâu bên đây dạ có một mình à, ừ, còn chăm sóc mẹ mẹ mẹ lớn tuổi nữa rồi bệnh tật nữa à, có khi nào á là em nghĩ là em thương mẹ rồi em muốn uh, về ở với mẹ luôn không dạ lúc đầu tụi em cũng muốn là về ở với mẹ á nhưng mà tại vì hồi trước là anh anh chồng em là ở bên nhà ba ba nuôi từ lúc mà chia tay đến giờ á nên là không có qua ở với mẹ được phải ở bên nhà anh thật ra đó uh, chú của người ngoài thôi nhưng mà chú thấy rằng đó là con cũng bàn với chồng nên thăm mẹ nhiều hơn mẹ giờ bệnh rồi còn nuôi bà ngoại chín mấy bảy, mấy, mấy tuổi rồi 79 bảy chín tuổi rồi nên cũng có thể về lo cho mẹ chồng nhiều hơn dù sao bây giờ mình cũng còn con rồi sau này còn có cháu nữa làm gì làm cũng phải giữ gìn sức khỏe nha tại vì con thấy là về cái ờ, ăn uống này kia của mình á nó chưa có đảm bảo vệ sinh lắm cái này con dâu người ta góp ý thì con thấy cũng đúng ờ, mình thay đổi để mà bảo vệ tốt cái sức khỏe của mình nha ý là cô ăn cái gì mà cô bỏ là cô uống lắm cô phải để dành cô ăn cho hết đó đó đó không có được cô à để dành mấy ngày dạ ngày trước ngày sau rồi để đâu thì mấy hôm kỳ á là à, con nó chưa mua tủ lạnh thì em hâm đi hâm lại còn bây giờ là cháu nó mua được cái tủ lạnh cho mẹ rồi thì mẹ đến tủ lạnh rồi mẹ hâm đúng rồi ăn bữa thôi bữa sau đừng để ăn nữa nha để lâu quá ăn không có tốt á em thấy vợ chồng bé rất là có hiếu luôn đó, mua tủ lạnh nè tivi nè đó, rồi mua dây chuyền vàng cho mẹ nữa nè đó, chăm sóc mẹ như vậy bây giờ về là may cho mẹ một áo dài mẹ nữa. nói là lần đầu tiên mặc áo dài luôn lần đầu tiên luôn á hả dạ trước đó thì chưa có áo dài nữa hồi đó chồng em cưới em mà em mang bầu bụng bự rồi em đâu mặc áo dài đâu đám cưới là bụng bự rồi hả tháng trước ờ, về có tháng trước tháng sau vậy đi ủa cô vậy bây giờ ờ, hôm bữa trước mà rước bé về ở đó là lúc đó là cũng gặp họ hàng hai bên gia đình là lúc đó cô cũng chưa mặc áo dài luôn á cô ấy là dịch á có một dịch mình ba đi à à một dịch mình ba đi rước về thôi vậy thôi thì con hy vọng là hai em á là sẽ may cho mẹ một bộ áo dài thiệt là đẹp để bận trong cái dịp đám cưới sắp tới của hai em đúng rồi đó cô màu này đi không được dạ được cô màu này hay là màu tím thích cũng màu được gì cô. thích màu gì dạ em thích màu này dạ chú ơi ừ. thì uh, nhân cái chương trình này á con mới cũng có suy nghĩ rằng là trước giờ con chưa có món quà nào tặng cho mẹ nên là con cũng muốn nhân chương trình là con gửi đến món quà cho mẹ hay quá hãy chờ món quà của con dâu nào hôm trước á, là mẹ nói là mẹ thích một cái vòng đeo tay để cho mẹ có thể mẹ nhìn được cái tay của mẹ nó sáng lấp lánh còn anh chồng của em có tặng sợi dây chuyền thì mẹ nói là mẹ không có nhìn được thấy sợi dây chuyền trên cổ của mẹ chỉ người ta nhìn thấy mẹ thôi à cho nên là hôm nay con tặng cho mẹ chiếc vòng dạ có dự ý mẹ hay không <laughs> hôm trước mẹ nói chiếc còng trơn mà ừ yeah. Dạ. Bill. hạnh phúc không con à, Bill Gates Bill ừ. Mẹ thích dòm gì mẹ gì nè Buồn buồn dòm gì. Bây giờ là con trai cũng tặng vàng rồi Giờ con dâu Út cũng, cũng tặng luôn rồi đó, cô cảm nhận sao? Cô thấy uh, cảm xúc của mình lúc này như thế nào? Ý là cảm xúc của mình lúc này à, sau tới cái năm đây tuổi của mình là mình mừng được gì? À là được uh, con con cái báo hiếu này kia là mình mừng rồi đúng không cô? Ừ. Hôm nay có một nhân vật uh, sẽ đến thăm mẹ chồng nữa bây giờ là cô với lại em cứ ngồi xuống đi con sẽ đưa cái nhân vật bí mật xuất hiện ở đây Đúng nha rồi. nào mời khách wow chào anh ạ à. dạ em chào chị dạ rồi. đó dạ, mời anh vô đây dạ rồi, dạ cô chào chú ngồi đây nào ngồi con ai đây dạ con trai em ờ à, vô ngồi đây cưới mẹ đi nào dạ con chào chú Quyền Linh rồi chào chị Trâm chào quý vị khán giả đang xem đài thấy con xuất hiện thấy sao ừ, <laughs> dạ cũng mừng mà ờ. mặc đồ đẹp nữa dạ. bình thường nó mặc đồ xấu lắm anh <laughs> Ô, bữa nay sao con mặc đồ đẹp <laughs> bình thường là là là anh uh, quay youtube dạ. à, quay những cái dân giả đúng không anh kênh của của em là chia sẻ về cuộc sống ờ, nhân cuộc sống nhân vật nói chung là về cái mảng thiện nguyện bởi giờ chú linh nói chuyện với mẹ thật ra chú linh rất là thương cái hoàn cảnh của mẹ bây giờ hai chồng ở với ba rồi mẹ ở con mình với lại bà bảy chín tuổi nữa có khi nào con nghĩ đến là tại sao mình lại để mẹ ở mình với bà như vậy nhiều khi ờ, con con con con ước mơ là ý là nó ước mơ là ba với mẹ quay lại mà nó không dám nói xưa nhà con nghèo lắm ừ, con không có chăm được mẹ nhưng mà bây giờ thì tất cả mọi thứ con đều có hết nhà con cũng có vợ con cũng có xe con cũng có tài chính con rất ờ, bây giờ nói chung là cũng đủ sống nhưng mà cái điều mà con mong muốn nhất là ba với mẹ về ở chung với nhau đó là điều con mong muốn nhất lúc con còn nhỏ con ước, con ước ao lắm nhưng mà bây giờ lớn con cũng hiểu mẹ con đang suy nghĩ gì nè nên con cũng đỡ bớt ừ, đúng mà. hồi nhỏ là nó ước ao lắm bây giờ nó lớn lên nó suy nghĩ là mẹ đã đã đã trong lòng mẹ suy nghĩ gì rồi nó đâu có ờ, biểu là mẹ về nữa đâu con nghĩ là con con không có vừa con không có ép mẹ nữa ừ. lúc còn nhỏ thì con cũng suy nghĩ là bạn bè có cha có mẹ đầy đủ á nhưng con không ước nhưng mà con không nói với mẹ hoài kêu uh, à, với mẹ về ở chung với nhau nhưng mà mẹ không chịu hồi đó nó còn nhỏ nó khóc lắm nó biểu về mẹ về mẹ ba. về với ba đúng không rồi xong mà à, gì mới nói như này mẹ không thể nào ưng ba con đâu là nó mới vậy nó mới bỏ nó đi thành phố <laughs> nó nói mẹ không ưng ba con đi thành phố rồi nó đi thành phố luôn à <laughs> mà ở nhà mà khóc chừng luôn mẹ con đã giải dầu mưa nắng không còn nước mắt để khóc nữa đâu dạ. nỗi buồn gần như nó nó quên rồi anh nó quên nó quá, quá. rồi nó nhiều quá rồi bây giờ bồ nó cũng vậy nó thành chai sạn rồi dạ bây giờ em nói thiệt với anh với lời nói thiệt cũng nói thiệt ở trên tivi bây giờ em chỉ thương là bao gạo thôi <laughs> bao gạo chỉ cần lo cái ăn thôi dạ hả? cái miếng tao có bữa lấy cái nồi ra xúc có cái bao gạo cho đó mình xúc mình nấu ra ăn cái gì cũng được mình tiếp xúc mình nói chuyện với cô á thì có vẻ giống như là cô là một người rất là vô tư đó, không có suy nghĩ gì ờ, nặng nề trơn á nhưng mà bởi vì cái đó của cô á làm cho con rất là xúc động từ cái lúc mà anh anh trai xuất hiện á tự nhiên con cảm giác được là mọi cái thứ cái mạnh mẽ của mình á đó. dù là mình muốn là gần con gần cháu này nọ nhưng mà vì cái hoàn cảnh nhưng mà vì cái sự vô tư của cô làm cho con cực kỳ cả xúc động luôn con không hiểu nữa tự nhiên anh xuất hiện cái con cảm thấy rất là thương cô luôn bây giờ á con ví dụ nha ví như em mình á làm ăn được xây một cái nhà to xong rồi cái ờ, bây giờ trước cô về thì ờ, vợ chồng cô vẫn gặp nhau tuy là không có tình cảm nó không được như xưa nữa nhưng mà mình sẽ ở chung nhà để mà mấy em nó tiện chăm sóc cô này kia thì cô thấy sao hay là gần hơn nữa thì dụ giờ bố mẹ con đang ở nhà của ai mẹ con đang ở nhà riêng của mẹ con ba thì ở riêng nhà của ba nhưng mà vấn đề mà muốn mong muốn là ba mẹ về chung á là bên phía nội cũng mong muốn cũng cũng có tâm sự với con là làm sao để ba mẹ về chung cũng mong muốn bên phía hội cũng mong muốn nhưng mà vấn đề ở đây là mẹ không có có có có có có muốn có mong muốn điều đó là tất cả mọi người đều đều khuyên nhưng mà mẹ không muốn đó là là cái sự lựa chọn của mẹ tôi hiểu rồi con lớn rồi thì thì đó là mẹ lựa chọn thì con cũng đâu có biết nói gì đâu nói gì nói thương mấy đứa con lắm nó cũng nó cũng khổ trong lòng lắm đi xa vừa chăm mẹ vừa chăm cha vừa còn bà nữa bây giờ nó đứng ở cưa giữa nó cũng rất là khổ vậy thì thay vì mình ở đó mình ở gần chút mình không cần ở chung gần chút thôi cũng được càng gần càng tốt còn con của mình nữa mà rồi còn cháu của mình nữa rồi mọi thứ mẹ chồng nghe rồi lên đi thật ra là gì mình không cần ở chung ở gần thôi để con cháu nó bớt đi cái nỗi lo nó bớt đi cái nỗi buồn để nó làm ăn khấm khá nó làm ăn khá rồi á là cái gì cũng được hết trơn á được không dạ không dạ không trời đất ơi mẹ con cứng đầu lắm chú mẹ con cứng đầu bây giờ chú có nói như thế nào thì mẹ cũng không mà đồng ý ấy là em nói gì nè chuyện về đời hay là chuyện đàn sớm hay ai em cũng bỏ qua được hết thật tình em nói mà riêng về người chồng em là em không bao giờ bây giờ không có nói chuyện đó nữa cái chuyện là mình ở gần thôi yeah. Dạ. chứ không phải ở chung ở gần để mấy đứa nhỏ này nó tiện chăm sóc bà ngoại và chăm sóc mẹ Vừa rồi à, em ở mình em á, em bệnh nặng á, em tự lấy chiếc xe em chạy tới bệnh viện là em xỉu à Nếu chạy được, còn lúc chạy không được thì sao? Với lại á cô à, cô làm như vậy á những người người ta không biết á người ta nghĩ là ừ con cái đâu để cô làm như vậy nữa đó cái này á là không phải là mình nghĩ cho bản thân mình nữa mà bây giờ mình lớn tuổi rồi mình bị bệnh như vậy giờ đó, chú Quyền Linh chú khuyên cô là về gần đó cho tiện chăm sóc này kia là cô là nghĩ tốt cho cho con của cô Ý là dì nghĩ là chỉ cái gì thích con của gì á ở sát một bên thì mừng chứ gì ừ. không thích chồng ừ rồi đó ở dạ thì đây là đang muốn ờ, sát một bên đó cô chuyện của ổng thì kệ của ổng mình à. không ở chung mình ở gần thôi mà chị thích là như là bí dâu này ở sát một bên chị cũng được được luôn dạ, đó, ờ, được. ừ vậy là được ha đó rồi, ở đợt sát này nha. là về hứa nha cô ở nha. gần nha tìm cách tìm cách từ từ thấy không từ từ mình dời gần gần rồi dời nó từ từ thôi cái gì cũng từ từ rồi khoai nó nhừ thôi hôm nay thì à, chúng ta cũng biết được cái ước mơ của con trai con dâu rồi à, những món quà cũng đã tặng mẹ chồng rồi bây giờ thì à, con dâu có muốn nói gì với mẹ chồng mình không con chỉ mong mẹ hy vọng là sức khỏe của mẹ càng ngày càng tốt hơn mẹ à, sống thoải mái mình đừng có suy nghĩ cho tụi con nhiều tụi mẹ muốn ăn cái gì muốn thích cái gì mẹ cứ nói tụi con mẹ đừng có ủ trong lòng nên là mình xin cảm ơn nàng dâu OK, trai dạ con cũng hy vọng là hồi giờ con làm việc xã hội nhiều lắm mà ai con cũng ôm hết á nhưng mà mẹ con chưa ôm lần nào hết hay là con nói gì đi con nói để cho vợ con lo cho mẹ đi thấy chưa đứt ruột chưa ai cũng muốn ôm hết nhưng mà con chưa ôm lần nào cả thật ra những người con trai đó khó nói lời yêu mẹ lắm khó ôm mẹ lắm nhưng mà trong sâu thẳm họ luôn luôn muốn làm điều đó nếu có dịp họ sẽ ôm thật chặt mẹ và nói tất cả những lời yêu thương dành cho mẹ đó là nỗi niềm của đại đa số người đàn ông cố lên con nhé tìm mọi cách làm mọi cách để mẹ con càng gần càng tốt nha ừ. Dạ, cô cảm ơn chú rồi